Xin chào tất cả anh em chơi cái bộ môn tài xỉu Ngày hôm nay tôi làm video này để giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi tài xỉu một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang giúp cho anh em đi chơi tài xỉu nó có hiệu quả cao và nó có những cái tỷ lệ phần trăm thắng cho anh em khi mà anh em đi chơi tài xỉu thì không thể nào thiếu được đó chính là cái bộ hột tài xỉu để cho anh em có thể đi lắc tài xỉu đó thì cái bộ hột tài xỉu của anh em thì thứ nhất anh em đến sân chơi nhất là anh em không có tang cái thứ hai nữa là cái bộ hột bột của anh em thì anh em có phải anh em phải lắc được hay là anh em có thể điều chỉnh được cái bộ hột khi mà anh em muốn lên tài hay anh em muốn xuống xỉu hay anh em muốn giữ hột thì anh em có thể lắc được cái bộ hột nó được 7 đến 80 phần trăm thì anh em đến sân chơi anh em mới có cái tỷ lệ thắng thì chính vì vậy ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em thì bây giờ tôi và tôi sẽ à, giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này và cái bộ hột này nó đi như thế nào Đấy. anh em có thể lên tài xuống xỉu như thế nào Đấy, thì anh em theo dõi cái video của tôi Đấy, thì trước tiên vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu thì à, giới thiệu với anh em đây là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt anh em đó chính là bộ hột tài xỉu vip đó. thì cái bộ hột tài xỉu vip nó chỉ là cái tên gọi thôi còn cái ờ, vip của nó như nào thì anh em phải lắc cái bộ hột này à, các anh em phải sử dụng cái bộ hột này thì anh em mới biết được cái độ vip của nó như nào nhá đấy thì trước tiên tôi vào tôi sẽ so sánh cho anh em cái bộ hột thường với cái bộ hột vip xem nó như nào nhá đây đây là bộ hột thường và bộ hột vip anh em thấy không đấy, cái chất liệu hay là cái ờ, Đấy, thì cái bộ hột này hay còn gọi là cái bộ hột tài xỉu mắt nhỏ nữa nhé anh em nhé đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em tăng tích thử tăng tích đầu tiên thử cho anh em cái nam trầm tăng tích này cái nam trầm. ok đó gai nữa anh em dọi đèn Đấy, đèn cho anh em Đấy. bộ cực kỳ trong nhé trong suốt không anh em Đó, nước muối này Đó. trong không Đó, vừa giờ tôi sẽ bỏ ra rửa qua nước muối đi à rửa qua nước uh, lạnh đi rửa qua nước lạnh này cũng là một cái ờ, bảo quản hột của anh em rất là tốt nhé để tránh để cái nước muối này nó vào trong cái lỗ của cái hột thì nó sẽ rất là nặng cho cái bộ hột của anh em Đấy, có thể ngày hôm nay ngày hôm trước anh em đánh rất là hay ngày hôm sau thì anh em đánh sẽ không hay nữa tại vì là cái à, muối nó đã ngấm vào những cái lỗ hột này nó sẽ rất là nặng đó. đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái à, bộ hột tài xỉu vip Đấy, cái bộ tài xỉu à, vip này em là cái đi cái cách đi của nó như nào và cái bộ hột này nó mang lại cho anh em mang lại những cái chiến thắng ra làm sao đây thì anh em thấy thứ nhất là anh em có bộ hột này thì anh em hay là cái bộ hột của anh em đi chăng nữa thì cái bộ hột của anh em là thứ nhất là phải đều phải đều phải đi đều Đấy, chạy đều 5 năm Đấy, ví dụ như chén này đang tài thì anh em chuyển lắc bình thường thì chén sau nó sẽ về xỉu Đấy, 7 đến 80 phần trăm nó sẽ về xỉu đó đúng không 7 80 phần trăm xỉu thì tiếp tục như vậy anh em chỉ cần lắc thường đó thì là anh em có cái tỷ lệ đều 5 năm chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đó, tài 11 đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em nhé thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này thì anh em hay là anh em mua cái bộ hột này thì anh em sẽ có cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu vip này Đấy, làm sao mà nó hiệu quả cho anh em Đấy, còn à, anh em có thể về anh em có thể nghiên cứu thêm Đấy, những cái cách lắc khác nhau để anh em đi đến song sới hay anh em đi lắc tài xỉu nó nó rất là khó để cho anh em nào mà nó rất khó anh em à, lộ tay anh em không không bị lộ tay đó thì anh em phải có nhiều cái lắc nhá đó thì bây giờ khi mà anh em muốn liên tài xuống xỉu đấy, ví dụ như chén này hay là anh em muốn giữ hột thì đây tôi sẽ giữ hột cho anh em đang tài đúng không tài giữ, giữ tài cho anh em này đó, giữ tài cho anh em 7 đến 80 phần trăm là tài đó tài 156 tiếp tục cho anh em giữ tài tiếp này đó Đấy, 236 này tiếp tục giữ tài cho anh em này Đấy, 553 này tiếp tục giữ tài nhé 156 này tiếp tục giữ tài tiếp cho anh em Đấy, 155 này tiếp tục giữ cho anh em trái tài nữa này. trái này hơi mạnh tay rồi Đấy, hơi mạnh tay thì có thể là nó xuống xỉu trái này Đấy, vẫn ở tài này Đấy. Đấy, chén này về xỉu Đấy, về xỉu thì ờ, cái ờ, khi mà anh em ờ, lắc được cái bộ hột mà anh em thể giữ tài giữ xỉu được như vậy Đấy, thì anh em sẽ rất là có những anh em sẽ rất là lợi thế khi mà anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp chẳng nữa nhá đó thì tôi vừa, vừa test cho anh em cái bộ hột tài xỉu vip này Đấy, cái cách mà anh em sẽ giữ tài hoặc là giữ xỉu được của cái bộ hồ tài xỉu vip này nó cũng rất là dễ khi mà anh em đến sân chơi hay à, khi mà anh em đến ờ, cơ sở anh em mua cái bộ hồ tài xỉu này hay là anh em đặt đơn hàng về thì ngay lập tức anh em có ngay cái cách lắp của cái bộ hồ tài xỉu vip này hiệu quả đơn giản dễ lắp Đấy, để cho anh em đi lắp tài xỉu nó được có những cái chiến thắng hay có những lợi thế rất là tốt cho anh em Đấy, còn cái cuối cùng của bộ tài xỉu vip này cũng nói luôn cho anh em bộ tài xỉu vip này nó chống thầy thợ nghe hồ tài xỉu chống máy phân lâm nhé đảm bảo với anh em luôn 100% chống máy phân lâm chống nghe hồ tài xỉu rất là khó có thể nghe được cái bộ hồ tài xỉu này đó thì video tôi làm đến đây hết chào tạm biệt anh em